hướng dẫn tổ chức thi hệ thống trực tuyến LMS phiên bản 2020-2021. Để tổ chức kỳ thi cơ bản, quý thầy cô thực hiện các thao tác như sau. Đầu tiên là chuẩn bị đề thi, tiếp đến đưa câu hỏi vào kho và thiết lập đề thi. Thứ ba là bắt đầu tổ chức kỳ thi. Thứ tư là thông báo, gửi liên thông báo đến cho học sinh tham gia. Thứ năm là trong quá trình tổ chức thi thì quý thầy cô có thể là xử lý thi. Thứ sáu là chấm điểm tự luận nếu bài thi có. Thứ bảy là thống kê số liệu báo cáo và tải bài thi về. Thứ tám là đồng bộ điểm sang VNEDU. Để tổ chức kỳ thi, quý thầy cô sẽ chuẩn bị một hoặc nhiều đề thi. Đề thi sẽ gồm một hoặc hai dạng câu hỏi, câu hỏi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận nếu có. Sau khi chuẩn bị xong đề thi, quý thầy cô sẽ đăng nhập vào hệ thống lms.vnedu.vn bằng tài khoản và mật khẩu do nhà trường cung cấp. Sau khi đăng nhập thành công, chọn trang quản trị. Chọn kho câu hỏi. Chọn Danh mục câu hỏi Kiểm tra Danh mục chứa câu hỏi đã có chưa? Nếu chưa có thì ta thêm danh mục mới. Thêm bằng cách như sau. Đặt tên danh mục, ví dụ môn hóa 7. Chọn danh mục cha là môn hóa và tạo mới. Danh mục đã được thêm thành công sau đó chọn danh sách câu hỏi thêm câu hỏi nhập câu hỏi từ file Word hoặc Excel tùy chọn các bản mẫu phù hợp lưu ý với mẫu dạng bản mới hệ thống đã hỗ trợ nhập tất cả các dạng câu hỏi khi click chuột vào hệ thống sẽ tự tải file người dùng chỉ cần chọn vị trí lưu và lưu file. Sau khi tải file, người dùng cập nhật các dạng câu hỏi vào file và lưu ý các điều như sau. Không thay đổi tiêu đề các cột của bảng, các cột bôi đỏ là bắt buộc điền. Cách điền các cột như sau, lại câu hỏi và độ khó dễ, mức độ nhận thức là câu hỏi con của câu hỏi chùm. Thì đối với câu hỏi chùm, nhập câu hỏi con ngay sau câu hỏi chùm và điền có trước cột nội dung. Đảo phương án, điền có hoặc không. Nội dung câu hỏi cho phép điền chữ, hình ảnh và công thức toán. Đối với câu điền khuyết và kéo thả, điền chỉ số đáp án và nội dung. Ví dụ, đáp án là A, dấu chấm, khoảng cách 123. Sau đó, lưu lại file khi cập nhật xong nội dung. Quay về giao diện LMS tại vị trí import vào kho câu hỏi. Chọn danh mục khối, môn, đơn vị kiến thức nếu có. Sau đó chọn tiệp. Chọn file đề đã được lưu. Bấm Open và tải lên. Sau khi tải lên thành công, chọn trích xuất dữ liệu, đưa vào kho câu hỏi. Tiếp đến là thiết lập đề thi, chọn kho đề thi, thêm đề thi mới. Đối với đề theo mẫu thì quý thầy cô sẽ chọn đề thi cố định, đặt tên tiêu đề và thiết lập các cấu trúc của đề thi cố định. Sau khi đặt tên tiêu đề, chọn số lượng câu hỏi, khối học, môn học, số lượng đều hán vị nếu có. Di chuyển chuột xuống và tích chọn tất cả những câu hỏi vừa thêm vào và lưu đề thi. Chọn đồng ý. Hệ thống xuất hiện đề thi gốc và đề hoán vị. Tiếp đến là tạo cuộc thi. Đặt tên cuộc thi. Thiết lập các điều kiện của cuộc thi. Sau khi đặt tên cuộc thi rồi thì quý thầy cô sẽ chọn khối học, môn học, thời lượng của bài thi, điểm đạt. Giới hạn thời gian tổ chức thi Chúng ta tổ chức thời gian thi khoảng thời điểm nào thì quý thầy cô sẽ tùy chọn theo đúng thời gian diễn ra. Thêm đề thi, chọn đề thi và lưu lại. Tiếp đến là cấu hình điểm. Tại đây, quý thầy cô sẽ lấy điểm theo barem nhập điểm và áp dụng. Sau đó sẽ tùy chỉnh lại điểm theo từng câu tự luận hoặc từng câu trắc nghiệm riêng. Và quý thầy cô sẽ lưu ý sau khi cập nhật điểm cho các câu hỏi thì quý thầy cô sẽ kiểm tra lại tổng điểm ở bên phía trên đã tròn điểm mà quý thầy cô đã yêu cầu chưa nếu chưa sẽ kiểm tra lại tất cả điểm cho từng câu hỏi sau khi đạt đủ điểm tổng rồi thì quý thầy cô hãy lưu lại trong trường hợp điểm chưa đầy đủ thì quý thầy cô sẽ kiểm tra lại các câu hỏi và bổ sung vào điểm để tổng điểm được tròn điểm mà quý thầy cô đã yêu cầu bài thi Sau khi tính tròn điểm rồi, quý thầy cô sẽ kéo xuống bên dưới. Lưu cấu hình điểm. Cập nhật điểm cho đề thi thành công. Sau khi cấu hình điểm thành công, sẽ tùy chỉnh cấu hình nâng cao. Tại đây, hệ thống sẽ có đường dẫn của cuộc thi quý thầy cô sẽ sao chép link và gửi link cho học sinh giúp học sinh tham gia cuộc thi một cách nhanh chóng và chính xác tùy chỉnh cấu hình nâng cao nếu có thời gian chấm phúc khảo bắt đầu và kết thúc và trong trường hợp ở đây là quý thầy cô có thể là ẩn thông tin thí sinh nếu có. Sau khi tùy chỉnh xong cấu hình, sẽ lưu lại cấu hình. Tại ô mô tả này, quý thầy cô có thể ghi chú nhắc nhở những quy chế thi đối với học sinh khi tham gia thi và lưu cấu hình. Sau khi lưu cấu hình thành công, chúng ta sẽ thêm thí sinh vào cuộc thi. Để thêm thí sinh vào cuộc thi, chọn thêm thí sinh và thêm thí sinh từ danh sách người dùng. Chọn trường, chọn năm học, chọn khối lớp và lớp học. Tìm kiếm để search ra tất cả những thí sinh theo lớp và thêm thí sinh. Sau khi thêm thí sinh thành công, chúng ta sẽ sử dụng chức năng tác thứ ba là phân công cán bộ chấm thi nếu có. Tại chức năng này, nhà trường có thể chủ động phân công cho cán bộ được phép chấm thi giữa các lớp được phân công. Tương tự như vậy, theo chức năng thêm cán bộ chấm phúc khảo Chúng ta cũng chọn giáo viên, chọn đơn vị trường, khối học và lớp học được phép chấm phúc khảo và thêm vào. Sau khi thực hiện thêm cán bộ, chúng ta có thể luân chuyển cán bộ chấm thi, cán bộ chấm phúc khảo và xóa cán bộ. Với chức năng kiểm soát thi, Quý thầy cô có thể theo dõi tại chức năng tác vụ để điều khiển cuộc thi. Trong quá trình thi, quý thầy cô có thể theo dõi được các thiết bị thí sinh đang sử dụng. Và tiếp theo là chức năng thống kê. Tại chức năng này, sau khi chấm điểm, quý thầy cô có thể tải bài thi. Chấm điểm tự luận cho học sinh. Sau khi nhập điểm cho học sinh, quý thầy cô có thể ghi thêm nội dung nhận xét cho bài kiểm tra này. Sau đó, bấm chấm bài để lưu lại điểm thi. Trong trường hợp quý thầy cô chấm điểm thi còn sót quý thầy cô có thể bấm chấm lại chọn câu hỏi mà quý thầy cô chưa chấm điểm quá trình chấm bài thi sẽ được hệ thống ghi nhận lại qua việc theo dõi lịch sử chấm tự luận. Tại đây, quý thầy cô sẽ xem được khoảng thời gian quý thầy cô chấm điểm cho bài kiểm tra của học sinh. Sau đó, quý thầy cô có thể là tải bài thi Tất cả các bài làm của học sinh sẽ được nén lại một file ráp. Sau khi giải nén, quý thầy cô sẽ có được những bài thi của học sinh. Và tại chức năng thống kê này, quý thầy cô có thể chọn chức năng báo cáo để thống kê kết quả cuộc thi và thống kê trạng thái thi của thí sinh. VMBT xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe và thao tác thực hiện.